chào quý vị đấy thì à, hôm nay kênh thì máy cường linh tôi sẽ mang đến các bạn một sản phẩm máy nghiền xay vắt liên hoàn nghiền củ đậu củ riềng nghệ thứ củ chúng ta để cần để làm tinh dầu thì đây thì chúng tôi hôm nay hôm nay các bạn một giải pháp là máy nghiền xay vắt liên hoàn đấy, tổng thể con máy nó cũng khá nhỏ gọn Đấy, máy gia đình thôi Đấy. Đây thì máy có các à, bộ phận của cơ bản như là đây đầu tiên chúng ta cần motor Đấy. motor motor 100 trăm di động sử dụng uh, à, bu đôi nhé cần uh, kéo khỏe bu đôi chân đấy là thép này. đây chắc chắn tiếp theo đây là phần à, nghiền nghiền sẽ sử dụng quả lô này đấy được làm các mắt xước ra như này đấy cái mắt đinh nhỏ nhỏ li ti này để sau để trong quá trình mình bỏ các củ vào nó sẽ nghiền nghiền nát đấy thế thì cái à, số bộ phần nghiền này chúng ta có thể điều chỉnh được trình độ à, mịn của các uh, ờ, củ nhé bằng vâng, qua một cách đây chúng ta có hai cái nấm vặn như này đấy chúng ta điều chỉnh cho cái tấm này đấy cái tấm ngay đây được sát vào cái quả lô này đấy, để trong quá trình nó nghiền nó sẽ được nghiền mịn hơn nghiền các củ các củ của riềng củ xả củ đậu các thứ bỏ vào đấy nó sẽ nghiền mịn luôn sau khi được sản phẩm được nghiền mịn qua quả lô này nhá thì sẽ đưa ra một cái ống như này đấy ống này gọi là ống à, sàng vắt để cho được kết cấu như có một cái chổi như này đấy để khi sản phẩm chúng ta được nghiền mịn xong ấy sẽ rớt vào đây sẽ có một đường ống nước nối thẳng vào à, trong cái lồng này đấy. thì những uh, hàng chúng ta sẽ được uh, chổi cái chổi này quét sang đây sang lại đấy thì các cái bạ nó sẽ được ờ, đi ra theo đầu này còn những cái ờ, mà gọi là tinh bột là làm nhân phẩm sản phẩm chúng ta để nghiền nghiền nát có nước ờ, tinh dầu ấy các thứ ấy thì sẽ ra theo hướng dưới này cho đến đầu ra đây chúng ta sẽ hứng một cái chậu hay là cái xô gì đấy để đựng sản phẩm cái dầu nghệ vắt được hay là những cái củ riềng củ đậu sau khi mài vắt xong rồi sản phẩm ra đầu này đấy đây đây là đường ống ờ, dẫn nước của chúng ta đấy đường ống dẫn nước sẽ nối thẳng ở đây đây chúng ta sẽ cũng đường ống như này đấy ở ngoài này sẽ có một lỗ để ra bắt vòi nước vào đây đấy nước sẽ được chảy thẳng vào chỗ này và trong này thiết kế có một cái đường ống dài chạy thẳng theo cái lồng lồng ta sẽ bỏ cho nước nước ra sản phẩm nghiền xong sẽ rất vào trong này thì khi có nước thì cái chổi này sẽ sang đi sang lại qua cái tấm lọc này đấy, tấm lọc này rất là dài để đảm bảo à, những cái bã sẽ không được bị à, rớt vào ngoài đầu da này đấy À, đảm bảo sản phẩm sau khi ra sẽ là chúng ta tinh dầu không bị tạp chất không bị bã không có bã rơi vào trong máy ra chắc chắn này đây là bánh à, bánh răng của quả lô này đấy rất là lớn ở xung quanh đấy được à, test những keo silicon để đảm bảo sản phẩm không bị rơi rớt ở ngoài các bạn thấy không rất là mịn kín ở bên này thì à, đây sẽ có ba dây loa này ờ, hai dây sẽ được à, chuyển động từ uh, à, từ hai dây loa sẽ được chuyển động từ động motor đi lên rồi còn cái một dây bên ngoài này sẽ nối thẳng vào cái trục của của của cái cái lồng lồng lồng sàng vắt ấy đấy trùng này miếng đà lớn miếng đà lớn này ra để ờ, nó giảm được cái tốc độ quay của cái ờ, quay của motor để nó có cái nó có cái cái độ ờ, sàng lọc nhất định không nhanh quá nhanh quá thì nó sẽ không được sạch đấy cái chổi được làm này rất là cứng nó để khi sàng qua những cái tấm này thì những ờ, sản phẩm ra sẽ được phát phát kiệt Đấy. tất nhiên là cái sau khi bã không phải là bắt khô như nó phơi nắng đâu nó có một độ ẩm nhất định thôi nhưng mà đảm bảo cái năng suất của sản phẩm ra là cao thế thì tổng thể con máy như thế và con có nhu cầu mua máy xoay vắt liên hoàn đậu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 để hướng dẫn bà con lắp đặt Đấy. hoặc là trong quá trình mình sử dụng có vấn đề gì cần hỗ trợ thì à, chỉ cần gọi qua số hotline của chúng tôi thì có nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ các bạn thì cảm ơn quý vị các bạn đã xem video chúng tôi nhớ like đăng ký kênh để biết những sản phẩm tiếp theo cảm ơn quý vị các bạn